Chào mừng trở lại channel của Zenkai Hôm nay, chúng ta sẽ trở lại vương quốc của những sinh vật cổ đại vô cùng to lớn và huyền bí Thế giới khủng long Mình sẽ xây dựng một đế chế hùng mạnh Hay sẽ chết bất đắc kỳ tử dưới răng một con bọ chúa Mời các bạn cùng đón xem nhé Và nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like và subscribe ủng hộ tinh thần nha Chúc các bạn xem video vui vẻ. Mình sinh ra một khu rừng rộng lớn, giữa khu toàn là băng tuyết. Đây là thế giới với đầy các sinh vật tiền sử, còn mình thì làm hoàng ật ơ vừa được spawn ra và mặc cái quần đùi. Đang chặt gỗ thì mình lại phát hiện một tên thợ săn đang tấn công một em hai cẩu nó có súng nếu mình mới lén lút vòng ra sau lưng và kết liễu nó cho mình có thể bắn được một quý hiếm sau đó mình thấy một đàn voi mammut nhìn mình đứng gần nó cứ như được con kiến vậy mình bị cái loài động vật tấn công không ngừng mới ngày đầu mà xuống nửa tim sẽ nữa là ncd ngày một kỷ lục luôn con gì cũng bắn hiếu được mình hết tới con rắn nhỏ xíu cắn mình một cái mất gần nửa cái máu kinh chưa giờ mình đến không lại con nào hết đang dưới đáy xã hội luôn rồi trời tối nếu mình tìm lại một cái hang rồi lắp đá lại để ngủ ban đêm ở đây cực kỳ nguy hiểm luôn ra ngoài là mấy con động vật ăn thịt nó làm thịt mình liền mình tiếp tục lang thang bên vùng bất cực và đào được vài lớp xương cuối cùng thì cũng gần qua tới vùng đồng bằng với nhiều chủng loại khủng long từ lớn đến nhỏ còn sư tử hổ đồ nữa sau đó mình lang thang bên vùng đồng bằng và thấy một con khủng long đang tắm dung nham sẽ hết kỳ lạ vậy đến tận ngày 3 mình mới tới được một ngôi làng tạ ơn trời vì đầu tiên là đi ăn chợ cái mà người ta nhớ trồng lại đàng hoàng nha quá tốt luôn châm luôn những món đồ vật phẩm có ích trong làng có nhiều anh nhân làng có nghề lạ lắm luôn sau khi nghỉ ngơi đầy đủ thì mình xuống hang để đào những hóa hạch và khoáng vật cần thiết miệt mai đau bới mà quên ăn quên ngủ luôn đào một hồi thì đến một khu vực giàu khoáng vật và tìm mấy được viên kim cương đầu tiên đồ kim cương trong series này là để phòng thủ trong lúc thuần hóa với con khủng long và động vật thôi ngày hôm sau mình còn tìm thấy một cái hầm mỏ nữa nên sầu quân sầu quân thêm mấy ngày bên dưới trong lúc đang đào một khối kỳ lạ thì mình nghe tiếng gió và mưa cực lớn hình như là trên kia bão rồi có biết ngôi làng còn ổn không nữa thế giới cổ đại có thời tiết rất thất thường nếu việc bão cấp 3 và cao hơn nữa là chuyện bình thường mà bão lớn thì nó cuốn mấy cái làng đi luôn sau khi trở lại từ hầm mỏ mình bắt đầu quá trình chế tạo đầu tiên là một quyển sách để xem thông tin của các loài khủng long được tạo từ sách và một bio fossil tiếp đến là một quyển sách dùng để trao thông tin của các loài động vật hoang dã và nâng cấp trang bị cho bản thân cái đã có đôi giày là nhìn hơi vàng thôi còn lại là phun đồ kim cương rồi tụi động vật khán giả khó chịu cực kỳ mình tin như cách cho nó ăn mà không được toàn bị nó cắn cho không hiểu sao luôn dùng sách chắc cứu thông tin có xíu mà mấy con này đã cọc ghê luôn ủa mình gần nửa cái máu là mình sợ chuyện muốn tuột quần sao mày ngu thế hả lỡ ghẹo rồi mình đi tạo một cái đồ bắt thú bắt thử ông dân làng được luôn nè rồi lại định ấp sọc một con nai ai gì bắt không được còn bị nó dí nữa đèn ơi là đèn. sau đó thì mình tạo một cây whip để nó hiệu phục một em khủng long đuôi búa cứ cầm roi để quất nó liên tù tì mất một lát để thu phục được nó và mình đã cưỡi được em ấy luôn nhưng em này đi hơi chậm nhờ mặc dù nhìn mình cưỡi em cũng khá ngầu mình tiếp tục tìm hiểu và cũng tìm ra thức ăn cho đại bàng thành công thu phục được một em hóa ra là còn phải cần đến một loại đồ ăn khác tối đó mưa tầm tã mình tưởng có bảo là to luôn rồi vì mình chưa có nhà nữa mà trời tạnh mưa mình tạo một loại đồ ăn khác từ lúa để thu phục một con bò mỹ sau đó thì test thử điều khiển cho nó bằng cuốn sách có lót được lúc không kỳ gì ta hàng nhái hả mình gặp một em cũng lông dạng chim nhưng con này tự nhiên tấn công mình khá là hiếu chiến nhờ sau một hồi thì cũng chịu thuần phục mình mà nhỏ con quá nên mình không gửi được một lát sau một con bò mỹ tấn công mình để bảo vệ mình nên nó đánh nhau với con bò mỹ và thua cuộc mình không kịp trở tay để mất đi người bạn mới luôn tuyệt quá tuyệt quá thế mới là hảo chứ quá trình chuẩn bị sơ sơ cũng đã xong mình mang theo những vật phẩm cần thiết và lên đường rời khỏi chỗ này địa hình của làng này không thích hợp để mình xem một đế chế trên đường đi thì mình nhìn thấy hai em Allosaurus mình dùng vợt bắt theo một em vì trời đã tối rồi đây đây đây đi anh cũng là ăn thịt có một cách thần hóa riêng nhưng mình không thể dùng cái quyết này được đang mất thời gian với con Allosaurus thì một cơn bão ập đến mình đang một cái hầm nhỏ để tránh bão may thay đây chỉ là cơn bão cấp 1 thôi nên mình hoàn toàn ứng phó được nhưng thiên nhiên quanh mình thì không tụi động vật nhỏ bị cuốn bay lên không trung cây cỏ thì trụi lá sau cơn mưa trời lại sáng tụi động vật ở trên trời đương nhiên rớt xuống và đi luôn nên khi xây dựng đế chế thì mình cần phải chú ý đến những cơn bão nữa mình lên đến vùng đồi tại đây thì mình phát hiện hai tên săn động vật mình lao vào đánh nhau với tụi nó cái khiên của mình hoàn toàn không chặn được tấn công từ súng mình vừa đánh vừa chạy và thành công hạ được hai thằng bảo vệ được các em động vật trên núi rồi mình may mắn thu phục được một em Keleken em này chạy đúng nhanh luôn rất thích hợp để mình đi khám phá Ngày thứ 19 thì mình cũng tìm thấy được một ngôi làng mới ở giữa vùng đồng bằng với đất đa dạng các loài khủng long sinh sống hoàn toàn thích hợp để mình xây dựng một đế chế muôn loài mình lại thử thu phục một em khủng long ăn thịt là Tyrannosaurus giới con này có tỷ lệ rất cân anh để mình tạo vũ khí thu phục không được nên mình bắt đầu vào vật luôn ngày thứ 21 sau khi sắp xếp hết vật phẩm vào rương và thu thập lương thực ở làng này mình bắt đầu tìm kiếm những người bạn mới Lần trước đội bảo vệ của mình là một đàn sói nên ở phần này mình muốn làm quy đó mới hơn. Mình quyết định sẽ chọn sư tử làm bảo vệ cho đế chế của mình. Mình tìm hiểu công thức và tạo ra đồ ăn cho sư tử. Biết cách là mèo lớn à? Ok chấp nhận. Và mình thu phục được con sư tử đầu tiên nhưng có vẻ khó tóm thịt và cá để tạo ra loại đồ ăn này nếu mình lãng quảng quanh khu đó và farm bò để lấy thêm thịt sau đó là tạo một cái cần câu để bắt đầu làm ngư dân và câu cá từ nè này qua hang nọ ái chà chà kiếm ăn đã không dễ giờ còn phải lo cho mấy con này nữa trong thế giới này thì tụi khủng long đánh nhau và ăn thịt lẫn nhau mình mau vào gan khả năng mình luôn ngay tiếp theo thì mình tạo khá nhiều đồ ăn cho mèo lớn và để thu phục thêm những con sư tử tổng cộng mình có được 5 con cũng là một đội quân nhỏ nhỏ rồi lo cho tụi đàn em riết mà quên lút đồ mất tiêu mình đi khám phá từng nhà hay quá đợi tới một viên kim cương mình còn tìm thấy công cụ chuyển đổi gen quá lời luôn sau đó thì mình tạo thêm thật nhiều vật để bắt thú và chuẩn bị cho bước tiếp theo mình trồng trọt nguồn lương thực về sắp hết mất tiêu rồi tạo một cái vườn thật đẹp con này nảy ra coi xây xong vườn thì trời cũng vừa tối và đây là lúc cái con thú lẫn khủng long đều ngủ hết mình bắt đầu dùng vợt và mang những con khủng long ra ngoài khu vực khác mình dự định sẽ xây một cái hàng rào cực bự bao quanh khu vực của mình nếu mình sẽ đem những con này ra ngoài và mình cũng giảm ba đi rồi nên tụi nó sẽ ít sinh ra hơn Nhưng mình lén lút kìa tụi rồng động vật cũng hoạt động và nó còn bắn mình mấy phát nhưng mình tránh đánh nhau với tụi nó cứ như vậy ban ngày đồng trọt ban đêm thì chuyển bớt đám thú ra ngoài sau vài ngày thì số hú trong khu vực của mình cũng giảm đi nhiều có một vài lỗi, cho nên một vài lò vẫn spam ra bình thường chỉ ít hơn thôi nó còn đẻ ra con nhỏ nữa nè nhìn cua cute thật ngày thứ 26 thì mình bắt đầu dọn cỏ xung quanh có khá là nhiều cỏ luôn và mình chỉ định dọn sơ thôi đang dọn ngon lành thì bò ập đến mấy con khủng long gần nhà mình thì bị bão lôi đi làm cho bay lên bay xuống luôn vậy là đỡ tấn công mình dọn nó ra ngoài rồi mấy con mèo lớn nhà mình thì được mình cho lệnh tay nên chắc không sao thấy bão đi qua nên mình ra dọn tiếp công nhận hơi gan luôn nó mà cuốn mình lên là coi như hết game sau khi dọn xong thì mình đặt trụ bốn góc để biết diện tới định xây đang đặt con lành đi về nhà thì phát hiện có một thằng thợ săn đi vào làng và giết tận ba em sư tử của mình hồi xong mình giết tên thợ săn nhưng mà tụi sư tử còn lại cũng còn khá nguy hiểm mình lại không có thời gian chăm sóc cho nó nữa nên thôi mình tạo cho nó ra luôn vừa đặt xong bốn góc thì mình thấy một con tê giác cổ đại đang phá một căn nhà công cụ hâm đá đây rồi mình thu phục và đem con tê giác đến một cái hang gần đó định cưỡi rồi cho nó phá đá cho nhanh mà làm vậy mình bị kẹt lóc và mất máu thôi tự đào vậy ai ngờ con tê giác không cần mình điều khiển vẫn tự phá đá ui ui ui chị xịn nha nó phá đá cực nhanh luôn đúng là cỗ máy phá đá kẻo hủy diệt những kiến trúc mà hy vọng sẽ xong nhanh ngày thứ 31 sau khi hoàn thành farm đá mình tạo rất nhiều thằng rào đá để xây ranh giới cho khu vực của mình mình cứ xây dọc theo bốn cột đã dựng thôi với độ cao là hai block đủ để những con khủng long không qua được nhìn vậy thôi chứ xây rào rất tốn thời gian luôn và mình luôn xây vào ban ngày vì ban đêm xây được hai block là quay qua đánh zombie rồi hở săn cái thứ nữa còn cái con mất nết này nữa cái đường ta đang xây thì đi nằm ngủ giấc mày luôn chưa kể là những con khủng long có khả năng phá rào nữa mình đã nhìn anh chàng có biệt hiệu kẻ hủy diệt tảng đá để chắc ăn thì mình đem cho nó ra ngoài cho chắc ui đã chiến cái vị thần hai con kia đông hơn nên con ba sừng thua rồi mình tiếp tục xây dựng đang xây thì bị lỗi lốc hay lỗi trên mà không xây tiếp được nhưng không sao mình có biện pháp rồi mình dùng bột xương và trồng cây xung quanh tạo thành một hàng rào tự nhiên những con khủng long loại to sẽ không vào được mà còn vừa đẹp nữa trong 3 ngày mình đã hoàn thành hàng rào cho khu vực của mình và tên cho nó là trên cây sau đó thì mình cũng xây một khu vực để in enchant với số sách mình lấy được từ hai làng thì giữ sức luôn nhưng mà vấn đề là kinh nghiệm đầu game đến giờ mình sát xanh ít quá nên mới level hai máy thôi chuyện không muốn làm nhất vẫn phải làm lại chúng em cũng long định xin ít kinh nghiệm ai ngờ đâu lúc mình còn đúng một máu luôn ăn đồ ăn vừa hồi lại được ít máu thì thợ săn ra nã thêm một phát nữa còn đúng 100 máu tụi bé tội nghiệp đánh nó quá trời ra nó còn 71 phần trăm máu chỉ của mình mình là bị tổn thương thôi khổ quá mà bỏ vừa kinh nghiệm qua một bên đi mình đi kế hoạch tương thực từ số chân bảo thì mình đã sửa lại một xíu cho hư hại sửa xong thì trồng luôn tiếp đến là tiến đến khu hóa thạch của làng trước đó thì mình đã thì mấy một khu khai thác bỏ hoang trong rương thì có rất nhiều mẫu xương của các loài khủng long khác nhau và cả những amber nữa thì này ngon rồi mà như vẫn hơi ít mình lên kế hoạch nữa thêm ít gà và lấy lòng từ chúng trong thời gian đó mình tiến xuống những hang động trong khu vực của làng để tìm thêm những mẫu hóa thạch khác nhau hơi bị kỳ công luôn đấy sau khi thu được một ít hóa thạch mình quay lại mặt đất lúc mình vừa quay lại thì trời bắt đầu chuyển môn cũng không quan tâm gì mấy mới đặt công chỉ đổi gen ra đặt vào đó những hóa thạch đầu tiên ra cho mình xương và cát chịu nổi không ngoài trời mưa to hơn rất nhiều mình mở cửa ra mà gió hỏi bay mình luôn có vẻ bão lớn hơn kỳ trước rất nhiều mình đặt toàn bộ bio vào máy lúc tạnh mưa thì mình ra ngoài ngôi làng nó bay hết phần nửa kinh khủng thiệt trong khu vực của mình không còn một con khủng long nào luôn tụi nó rớt bịch bịch bịch bịch, bịch. ngoài làng á có vẻ bão là vấn đề lớn nhất lúc này ngày 41 mình thu thập được khá nhiều thứ từ những khóa hạch mặc dù đa số là cát và xương trong đó có hai dna của một con khủng long dưới biển muốn nuôi nó chắc phải xây hồ rồi những tấm bể này dùng để trang trí nhà là hết sảy luôn mình còn tìm thấy một cây kiếm gậy của con abot anu phải không ta mà nó gãy thì mình coi như trang trí thôi ngày hôm sau thì mình đến một ngôi làng bên cạnh để châm chỉ vài thứ tìm được một vài cái ống tên và một món vũ khí nhìn khá ngầu là phi tiêu mà không lẽ bắn từ xa rồi lại lụm nhìn đẹp nhưng không có dụng mấy có hai công trình gần làng là hai kim tự tháp hai cái hình dạng khác nhau một cái dạng mod cùng một cái dạng vanilla mình nồi kim tự tháp vanilla trước qua tìm được một viên kim cương và vài cái yên cưỡi cũng tạm kim tự tháp bên đây nhìn bự và huyền bí hơn nếu mình có hy vọng sẽ có được nhiều hơn và kết cục là được vài viên kim cương ở dưới tầng sâu nhất thì có được một cánh cổng mình nghĩ đó là cổng đi ngục vì lấy làm hắc điện thạch phí công quá ừ, ngày hôm sau mình quay lại kim tự tháp và lấy những block của kim tự tháp đó đào về để dành xây nhà nhìn mình như kẻ trộm luôn à da nhìn cắn người quay về nhà thì mình nung đá và chuẩn bị cho hành trình xây nhà quá trình xây nhà cũng tốn của mình khó thời gian đấy sau đó thì mình bắt đầu trang trí ngôi nhà dùng những stone tablet có được từ hóa thạch để trang trí toàn mấy hình đẹp đẹp không à để chỗ làm việc rồi bàn làm việc đồ nè nhìn chung ngôi nhà của mình cũng khá ôm áp đó có bạn nào có ý kiến gì thì nhớ comment nhá công nhận xây căn nhà vừa xong thì bảo ập đến đúng là vừa xây chuồng thì có bảo mà nó quét ngang căn nhà của mình luôn mới ghê nhưng mình đã tính toán hết rồi nhà mình xây toàn bằng đá và cát kết nên có cuốn thì cũng chỉ cuốn được những block kính mà thôi he he còn ngon chán từ số dĩ mình có được mình tạo thật nhiều vật và ra ngoài bắt những con khủng long về mình đi xa nhà một chuyến để tìm thêm nhiều loại mới có một con nhìn khá giống con voi nhưng lại không phải nhìn nó xấu hơn nhiều không phải body minh nhưng mà nhớ lạ lắm mình bắt được nhiều loài khác nhau mỗi loài cần một đực và một cái để nó có thể sinh sản được tới con hổ nhìn đẹp quá mình định bế nó về luôn mà ai vậy bắt không được còn bị nó cào cho gần chết nếu mình đập con hổ rồi lấy thịt nó về ăn luôn Mình còn bắt gặp một cái tháp canh bị bạo phá hơn phân nửa Và một cái làng sa mạc nhưng mình ở đây hành trang Nên chỉ đánh dấu cái Waystone để quay lại lấy sau Tiếp tục đến một núi lửa Không biết cái lốc này dùng để làm gì Nhưng cứ lấy về đã Sau khi về nhà thì mình cất hết đồ và quay lại ngôi làng đầu tiên Nghĩ lấy dàn bảo vệ của mình vẫn nên là sói Nếu mình đi phục vài em dẫn chúng về nhà và cho chúng ăn thật nhiều để sinh sản Trong cuộc hành trình thám hiểm thì mình lượm được vài mẫu thịt của những con khủng long đánh nhau đất ra Và mình quyết định sẽ nhặt về và la gen Đầu tiên mình tạo quả trứng từ DNA của con Omega và tạo thêm nhiều loại DNA từ số thú thạch mà mình đem về cặm cụi nghiên cứu dữ à mình còn tạo ra quả trứng đầu tiên của con ra Rhinoceros nhìn ok nhỉ ngày hôm sau thì mình dành thời gian ngắn để trong chừng quả trứng sắp nở nở ra một con bé xíu luôn nhưng nhiễm vừa nở thì bảo lại tới mình chưa kịp khôi phục nữa thế là toàn em cũng long đầu tiên mà mình ấp được nó bay theo gió luôn ngày thứ 61 thì mình thả vào hồ trứng con Megasaurus và nó quá nhỏ để mình nhìn được hình dạng vài ngày sau đó nữa thì mình lao vào tìm sắt để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo đào đào đào và đào sau đó thì mình tạo hàng rào sắt mà hàng rào sắt của mod này nhìn khá đẹp có các cửa nhưng mình dùng làm hàng rào cho nhà mình luôn mình dùng gạch đá và hàng rào làm chuồng chuồng cho khủng long tránh việc tụi nó bị bão cuốn đi cuối cùng cũng hoàn thành cả đầu tiên nhìn hơi tù túng nhờ mà phải chịu rồi không biết nó có chịu được bão không nữa có một tên thợ săn bắn mình con sói gần mình tóc với riêng cắn nó liền good boy sau đó thì mình thả vào chuồng hai con parasaurus mình sợ tụi nó phát được lóc nhưng mà hên quá không sao hàng rào xịn rồi mình thu phục tụi nó luôn cho chắc không biết tụi nó có để con được không nữa và làm sao để nó bắt đầu sinh sản tưởng cái cửa nhỏ xíu chui ra không được ai về nó chui cái một mốt phải canh đóng cửa lại rồi cái chuồng cho tụi khủng long đã xong, bây giờ là tới khu vườn. Khu vườn bất ổn, quá bảo là không còn gì hết. Chắc sau này phải xem một cái nhà để trồng cây rồi. Tôi hoạch thôi. Rồi mất gì bị tông tao hoài vậy con này. Những con khủng long có tập tính khác nhau nên không biết khi nào chúng tấn công mình. Từ giờ chắc tạm thời làm được một lóc quá, dùng một xương để phao đỡ. Tiếp đó thì mình tạo một cái feeder để cho tụi khủng long ăn. Khá tiện vì mình không cần canh đồ đó của tụi nó mà cái máy ngốn kinh khủng, nó có thể chứa đựng tới 10.000 đồ ăn lận. Bảo lại tới, hy vọng cái chừng mình xây sẽ chịu được qua cơn bão này. Nhưng có vẻ cái lòng cũng không ổn lắm, vẫn bị cuốn đi phân nữa. Bão càng ngày càng lớn và tin vui là tụi khủng long phải đẻ trứng. Quá đã. Mình muốn sửa lại cái chuồng ngay trong đêm đó qua một đêm ra hâm chuồng thì trứng đã nở rồi nè Và nó ăn như hạm vậy À da, bây giờ vấn đề lương thực hơi nan giải đây Sau đó mình đi chặt những cây trong khu vực để mở rộng diện tích xây dựng Để tiết kiệm thời gian thì mình đã cài Veminer vào Nhưng cũng có khá nhiều cây cần chặt chứ đùa Tại vì cái khu của mình khá lớn mà Chặt cây xong mình còn lấy vài biologic ra để trang trí Thêm với thật giống cây cổ đại Sẵn ra hâm hai con hôm bữa mình thả dưới hồ Lại gần ở đó mình quá trời luôn Cái tướng nhỏ xíu mà hung hăng dữ Nó dí quá thì dí Ngày thứ bảy bảy thì mình bắt đầu enchant đồ Chắc phải chuẩn bị phong kinh nghiệm thôi Mình enchant khá nhiều dòng kỳ lạ cho cây kiếm Đem ra thử lên con mực Coi nó có hiệu ứng gì đặc biệt không Cái con này ai đánh mè làm gì đánh nó hoài vậy thiệt tình mình enchant thêm áo và quần sau đó là tạo một cánh cổng địa ngục trời siêu đất khiến chỗ mình xuất hiện lại khá gần một cái lao đài nhưng giờ chưa phải lúc khám phá địa ngục mình còn cả khối công việc cần phải làm quay về mặt đất mình với vùng sa mạc lấy những block xương từ sát những con khủng long một bộ xương như này là được rất nhiều bộ xương rồi, đem về trồng cây thôi. Ngày thứ 81, mình bắt đầu bắt tay vào xây nhiều chuồng khủng long hơn. Lúc đầu là mình định xây một cái vợp trên cao bao trùm cả khu, nhưng mà bảo cứ đi qua thì kéo cho nó lên cao rồi thả xuống cũng chết à, nên thôi, xây chuồng luôn. Mình xây thêm hai cái chuồng to hơn nên cũng mất khá nhiều thời gian, chậm là chậm bước đặt hàng rào à. Sau khi mất cả khối thời gian vào việc xây chuồng, mình xuống những hang gần để đào fossil block, farm càng nhiều càng tốt, sẽ ra được cho mình khá nhiều loại khủng long hơn. Cu cậu đầu miệt mài chứ kìa. Sau khi đào xong thì mình quay về nhà, ném hết đống đào được vào máy chuyển đổi gen và chờ thôi. Ngày hôm sau mình dùng số bột xương phong được để phong đồ ăn. Đa số cống long đều ăn cỏ, nếu mình nghĩ trồng cà rốt là hợp lý rồi. Còn đồ ăn cho tụi ăn thịt thì mình xem cái chừng bò nhỏ nhỏ, đặc biệt là chống bỏ luôn cho chắc chuẩn bị xong xuôi thì thả dạ tụi khủng long vô chuồng thôi đặt đồ ăn vô cho tụi nó nữa cái chuồng của hai con tira mình không dám lại gần luôn á phải đặt tụi nó ra rồi chạy thật nhanh lúc đặt đồ ăn cũng đứng ngoài cửa đặt vào lại gần là nó táp mình liền chuẩn bị cho tụi khủng long xong thì hôm sau mình vác cái súng săn lên đường cái súng này dùng để gây mê tụi động vật như vậy thì mình mới tóm được tụi nó mình bắt tụi nó và đem thả vào khu nhà mình từng con từng con một lúc bắt con bầu mỹ thì một con chim dí mình quá trời giờ nhìn khu vườn của mình có nhiều động vật hơn rồi đấy ngày 92 đã là những ngày cuối cùng rồi sau khi bắt nó lại thì mình bắt đầu mở rộng hồ và xây dựng một nơi để tụi khủng long biển sinh sống lúc xây dựng thì dẫn theo hoa em sói ai đụng mình là nó sực liền mình định sẽ xây dựng một cái hồ bự cho tụi sinh vật cổ đại Xây xong cái hồ thì mình bắt đầu đổ nước vào, tạo một chậu lấy nước vĩnh cũ và bắt đầu đổ từng xô nước. Trong thời gian mình xây dựng thì mấy cái máy áp và mấy cái máy chuyển đổi gen cũng đang hoạt động hết công suất. Đúng lúc bão ập tới, mình chạy lại chỗ chú Bảo ngoài địa làng theo đúng kế hoạch. Mình đã xây dựng cái này vài ngày trước vì mình nghĩ bão chỉ quét qua chỗ mình đang đứng thôi. Hy vọng bão sẽ không phá chỗ mình đang sống và hình như đúng rồi, lốc xoáy chỉ xuất hiện gần mình thôi, có cách bảo vệ làng rồi. Xây xong hồ thì đã có nhiều giống thực vật cũng như trứng mới nở rồi, có khá nhiều khủng long và giống cây khác nhau bao gồm khủng long bay và những giống cây mình chưa từng thấy bao giờ nhưng mình thích nhất là cây này nhìn nó có vẻ gì đó rất cổ xưa mình sẽ tìm thêm một cây này để trồng còn về khủng long thì mình thích nhất em khủng long một em khủng long dưới nước cực kỳ cute luôn nhìn nó bơi kìa siêu siêu siêu siêu xịn luôn á ai như hai con mega kia mình cứ lại gần là táp mình nè à. sau khi ấp bớt trứng thì mình tiếp tục giai đoạn khôi phục làng tại mình mà có làng bây giờ tan hoang rồi mình với lại ngôi làng đầu tiên và thứ hai để bắt dân làng về hy vọng là sẽ khôi phục được dân cư ở đây sau khi đưa dân làng về đúng chỗ thì cũng đã tới ngày 100 Mình còn nhiều chuyện chưa làm, đẻ thật Chưa đến xong con boss Anu nữa Còn nhiều lò mình chưa tìm ra Nhưng không sao, các bạn có thể chơi tiếp 200 ngày của mình Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo Trước khi đi, đừng quên để lại cho mình một like một subscribe nhé See ya